từ từ từ để anh mở lại anh xem ha rất là mệt mỏi ok để anh nhập của anh vào đã mã số thuế là cái giấy phép mình đăng ký đúng không xong ba một ba tám ba bốn hai không bốn mười hai bốn sáu tám mười từ số bấm đồng ý đúng không em ok ok anh đã bấm đồng ý đâu đâu đâu hệ thống ok ừ không gọi anh làm gì nữa vô ok để anh vô thông tin doanh nghiệp đã nha à thấy rồi này này bắt đầu năm tài chính có ngày một tháng một à ngày mùng 1 tháng 1 là ngày gì đấy tháng 10 mà nay tháng 10 mà em ừ. Ừ. What? Ừ còn cái con số mà 70100 này hoặc 70119 là cái gì đấy à, để tự động ok ok ok như vậy để anh điền thông tin lại nha đợi anh điền được ừ, để để anh điền nữa anh chưa điền nữa ừ. ok ok hay quá ha ừ. ok ừ. một nghìn ok ok ừ. tại vì xanh được thái quý đúng rồi xanh cực quý đúng rồi đồng ý sao em bây giờ hiện tại thì nó chưa phát sinh à, nguồn thu cũng như là hóa đơn này mà thế tức là phải hơn hóa đơn vẫn đang còn giữ nguyên được trước kê khai bao nhiêu tờ hóa đơn thì nó vẫn nguyên ừ. Ừ. Ừ. chỗ nào chỗ nào ừ. có nhưng mà vẫn khai báo là gọi là không ờ, chưa có nói chung là cái thuế hóa đơn nó vẫn còn uy nguyên không có gì hết em nhé ừ, tức là mình không có gì hết tức là từ đấy giờ là không gì hết nha ừ, trắng trắng trắng ok bấm gì đó là cái chất HTML ok mình thấy là từ là cái khác ok ok ok Ừ, anh đang có quay hình lại đấy em cứ làm ừ, vừa nhìn thấy được ừ. ok à được ừ. nhìn thấy rồi ok báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ok ừ. ok cũng đồng ý không chặn gì thêm rồi à, em em trường hợp ví dụ là mình có rồi thì sao thì mình mình điền con số hóa đơn vào đây à số hóa đơn bị lỗi rồi số hóa đơn cứ ở ừ, cái tờ này anh nhìn thấy em. cục hệ ừ. mã mã lại hóa đơn là mẫu cái mẫu của nó là 001 GTK T3 không một gì đó đây này nó ngay đầu tiên đấy em nó ngay đầu đúng rồi thuộc lần đầu tiên duyệt là duyệt của nó à, đúng rồi đúng không xem đặt hay thế <laughs> ký hiệu AA duyệt 16B Ồ, oh, hay quá Ok Anh nhiên một cuốn Ồ, oh, sao ghi nhiều số khô, nhiều số không nghe Sáu tự hỏi Từ số ừ. oh, hay quá. Đúng rồi. Đà Đà ngon. Đà Đà, người đại diện hết cực. Ừ. Là ok đúng không? gì đó ừ. ok ừ. vậy cái này cái này rất là hay em ạ à. em mà xem những cái video như thế này này em sẽ hướng dẫn cho khách hàng của mình làm này rất tốt em ạ Ừ, họ trái tin em đưa lên facebook ấy, em cứ mỗi ngày em chia sẻ khoảng 3 đến 5 phút em bảo là ngày hôm nay tôi hướng dẫn cho các anh chị cảnh báo thuế như thế nào đó thì họ càng ngày họ yêu quý em rất là nhiều ừ. ok ok em dạ, ok người, người chỉ được ai down dạ. ok ừ. ok ừ. vô rồi đấy ở dưới này em chữ e nằm đây này ừ. Ừ. ok anh nghe được em nhận được hai GP ok lãi suất đấy đọc là không ba

ừ. Ừ. Thế nào? nộp được hai rồi rồi ok ừ. ok à, như vậy là mình hai mình nộp ở đây là hai cái tờ nãy luôn ừ. rồi ok rồi ok ừ. và dạ. ok và dạ, ok ừ. ok vậy là xong đúng không Oke. Hmm. Oke. Oke. Hmm. Nah. ok ừ. rồi ok em vậy nhé cảm ơn em nhiều ha rồi ok rồi ok em có gì có gì thì anh đi em cho em ha ok ok anh xem lại cái video nãy giờ anh sẽ làm lại ok em nhé cảm ơn em nhiều ha rồi anh chào em rồi em cảm ơn em nhiều